Kính chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay ngày 2 tháng 9 2022, kỷ niệm 77 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bản tin toàn cảnh 24 giờ xin được dành nhiều thời lượng để chuyển đến khán giả hình ảnh về ngày lễ lớn của dân tộc. Bên cạnh đó là những tin tức thời sự trên các lĩnh vực. Và mở đầu, biên tập viên Phương Thảo sẽ chuyển đến cho quý vị những thông tin vừa cập nhật. Xin mời Phương Thảo. Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Thúy Hằng. Kính thưa quý vị, mở đầu là thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp liên quận thời gian qua trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố phối hợp với công an quận 5 bắt giữ tại một nhà trọ phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân. Các thành viên trong băng cướp có tuổi đời rất trẻ, từ 16 đến 23 tuổi, không học hành, không nghề nghiệp, thuê trọ sống tụ tập cùng nhau. Đến thời điểm bị bắt, nhóm này khai nhận đã thực hiện ít nhất 9 vụ cướp giật khác. Hiện công an thành phố đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Qua công tác xác minh điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện trên địa bàn huyện Cai Lậy, thị xã Cai Lậy và huyện Cái Bè xuất hiện vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số đề quy mô lớn. Ngày 30 tháng 8, lực lượng phá án đồng loạt tiến hành kiểm tra 12 địa điểm, bắt giữ 16 đối tượng trên 185 triệu đồng và một số đồ vật liên quan. Hiện ba đối tượng đã có lệnh tạm giữ 13 đối tượng cho cam kết về nơi cư trú chờ xử lý theo quy định. Cảnh sát Argentina đã bắt giữ đối tượng âm mưu tấn công Phó Tổng thống Cristina Fernandez bằng súng. Một số người ủng hộ bà Fernandez đã báo với cảnh sát về một người đàn ông đem theo vũ khí. Cảnh sát đã xác minh và bắt giữ đối tượng ở nơi gần nhà riêng của Phó Tổng thống. Theo điều tra ban đầu thì đây là một người đàn ông mang quốc tịch Brazil thì cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra xem đây có phải là một âm mưu có tổ chức hay là một hành động tự phát. HMD đã công bố bộ dòng điện thoại thông minh thân thiện với môi trường nhất của hãng. Nokia X30 5G có khung nhôm tái chế 100% và mặt sau được làm từ 65% nhựa tái chế và được đóng gói trong hộp làm từ 70% giấy tái chế. Nokia X30 5G có bộ nhớ 128 hoặc 256GB và có màn hình OLED độ phân giải cao. Mặt sau có camera 950 megapixel với camera siêu rộng. Điện thoại sẽ có mặt vào cuối tháng này với giá khởi điểm 399 đô la Mỹ. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ cưới tập thể cho 100 cặp đôi có hoàn cảnh khó khăn, niềm vui nhân đôi trong ngày Tết độc lập. Bằng sự tâm huyết, câu chuyện về Tết độc lập đầu tiên tại Sài Gòn được kể trong một không gian đặc biệt để hào khí năm xưa vẫn được tiếp nối và lan tỏa đến các thế hệ người Việt Nam. Dù lượng phương tiện có tăng cao nhưng giao thông về miền Tây khá ổn định. Thị trường lao động Mỹ thiếu hơn 10 triệu vị trí việc làm, nhưng hàng triệu người Mỹ lại thất nghiệp ở nhà. Phóng viên VTV tại Mỹ sẽ phân tích rõ nguyên nhân. Kính thưa quý vị, đúng vào ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 hôm nay, lễ cưới tập thể dành cho 100 cặp đôi đã diễn ra trang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do Trung tâm hỗ trợ công nhân thanh niên thành phố Hồ Chí Minh tổ chức dành cho công nhân, người lao động khó khăn để ngày trọng đại của các cặp đôi không chỉ là ngày vui mà còn trở nên ý nghĩa và đáng nhớ hơn.